Thank <laughs> you. cây súng đang anh yêu mến có xuống làng ngựa vàng anh đón kìa sao trái mà đàn kia anh bắn Cả ba viên trúng vòng mười Thì hoa em sẽ tặng người nào đây Ôi tin anh núi Sớm mai bắn vào điểm đen Vì sao chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi ơi cô nàng mà anh yêu mến song ngựa vàng cùng anh xuống núi ngày mai anh quyết thi tài gà ba viên trúng bóng mười thì em đây sẽ là người của anh quê hương ta ơi núi cao suối ngàn của ta mùa xuân hòa thắm núi đồi rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang mà anh yêu mến có sướng làng ngựa vàng anh đón kìa sao hai mà đàn kia anh bắn Cả ba viên trúng vòng mười Thì hoa em sẽ tặng người nào đây Ai lên anh ơi, sớm mai bắn vào điểm đen Vì sao em nói đi nào Vì hôm nay vẫn xuống làng Thì mai tay súng vương vàng làm sao Nếu anh ở lại tập cùng em súng này của ai còn kia hai chú ngựa vàng là anh mang đến đón nàng cùng đi ơi cô nàng mà anh yêu mến song ngựa vàng cùng anh xuống núi ngày mai anh quyết thi tài cả ba viên trúng bóng mười thì em đây sẽ là người của anh quê hương của ta mùa xuân hoa thắm núi đồi rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang ngồi bên nhau rừng xanh in bóng hai người và hai cây súng đang